gặp bạn nữ em thấy rung quá đẹp quá um, đầu tiên mà nhìn phượng thì đập vào mắt em là một gương mặt rất là xinh xắn wow ờ, người mẫu mà <laughs> dạ và lời anh muốn nói với em là là tình ta sẽ mãi không phai nhòa dù đời phong ba ngàn giang lao tình ta mãi như vậy chỉ cần trái tim ta có nhau và lời anh muốn nói với em sẽ chẳng hứa những điều xa vời ngày chiều buồn xuân bàn tay vẫn giữ chắc năm không buồn Gần bên nhau đến ngày mình ra núa vẫn không rời gần bên nhau đến ngày mình ra núa vẫn không rời dạ xin hết ạ em xin ờ, phép mới gửi đến ờ, tận nam như khán giả đây một ca khúc tên tên là Fly Me To The Moon Fly me to the moon ờ, let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars In other words, hold my hand In other words, baby kiss me em xin hết ạ Trước tiên xin phép cho em người chào anh Huyền Linh, chị Ngọc Lan và bạn nữ bên cùng chơi Và xin chào tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay và trên màn hình nhỏ Chúc cả nhà mình sẽ có một ngày thật là nhiều năng lượng ạ Hay quá Dạ Em xin tự giới thiệu, em tên đầy đủ là Nguyễn Trọng Hữu, hiện tại 25 tuổi Quê quán là ở Bình Thuận Và với công việc hiện tại của em là một MC cũng như là một voice talent và ngoài ra em còn đang đào tạo về mảng truyền về giọng nói truyền cảm làm làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh rồi mời bạn nữ ừ, dạ em chào chị à, Ngọc Lan chú Huyền Linh và khán giả đang ngồi ở khán phòng Dạ em tên là Nguyễn Ánh Phượng, em năm nay 23 tuổi Công việc hiện tại của em là một người mẫu tự do với quán gốc của em ở Đà Nẵng à, Điểm mạnh, điểm yếu của chồng Hữu là gì? Dạ, về điểm mạnh của em thì à, như cả nhà mình đang thấy là em có thể chơi guitar, có thể hát coi như là về tính cách thì em chịu khó với lại nhẫn nại thì à, nhược điểm của em là cái tính em lại hay quên một chút với lại con trai mà thì cũng có một chút gì đó nó hơi buồn bộn thì à, hy vọng rằng là bạn nữ bên kia sẽ là phép cộng cho cái uh, nhược điểm của em dạ rồi vậy thì mình hãy nghe về ưu điểm nhược điểm của bạn gái cô có thể bù trừ được hay không nha ưu điểm của em thì uh, em đã quyết tâm làm được cái gì đó thì em sẽ cố gắng hết sức để em làm điểm thì ờ, chắc là nóng tính nhưng mà khi nóng tính thì em sẽ thích ở một mình vì em không muốn là lây truyền cái cảm cảm giác tiêu cực cho những người xung quanh em trời cô gái bên đây xinh quá tôi muốn nhìn hoài luôn á trời chị cũng xinh <laughs> bây giờ à, mình nói ờ, sơ cho nhà gái nghe cái đường tình duyên của mình đi ờ, trọng hữu dạ thì uh, hiện tại thì um, em vừa trải qua một mối tình vào năm đại học do hai đứa uh, sau khi mà ra trường thì uh, mỗi đứa làm một hướng mỗi ngành khác nhau nên uh, dần rồi cũng hai đứa thì cũng dừng lại do ừ. hết duyên à đường tình duyên của mình như thế nào cưng ừ, dạ đường tình duyên của em thì hơi trắc trở em có ba mối tình là em uh, sâu đậm nhất thì có một mối tình mà em uh, nhớ nhất cho tới hiện nay thì uh, tụi em quen nhau được một năm hơn thì sau đó thì uh, vì một lý do gì đó có thể là tự em cảm nhận chắc là vì ảnh về gia đình hoặc là vì anh muốn uh, cố gắng nhiều hơn cho công việc của ảnh cho nên là ảnh quyết định chia tay em lúc nào em cũng là người uh, để làm hòa hết lúc nào cũng là người những gì ảnh cũng quan tâm ảnh cũng chăm sóc em nhưng mà tại vì không có một cái lý do chính đáng nào cả cho nên là em cũng có một cái gì đó gọi là tiếc tiếc nuối ha rồi vậy thì mình nói luôn về cái uh, mẫu hình lý tưởng của mình đi thì ờ, chắc là kiểu ờ, ân cần ấm áp yêu thương quan tâm em thật lòng quan trọng là chân thành với em ừ. rồi còn điều gì mà em không thích ừ, có thể là gia trưởng và vũ phương dạ chào chị chào em dạ, chị cảm... nghe cái giọng em là nó quen dữ lắm em có hay hay làm những cái clip ở trên tiktok không dạ có ờ hèn gì giọng đẹp quá trời luôn dạ á. cảm ơn chị lan nhiều giọng bên đây rất đẹp mặt bớt rất đẹp bên kia giọng cũng đẹp mặt cũng rất là đẹp luôn hai bạn giống như sanh ra là dành cho nhau vậy đó có gia trưởng không em dạ em thì không có gia trưởng chị có vũ phu không dạ không luôn ừ em nói ừ một cái em dạ. có một cái là chị mời em xuống dưới liền dạ em ngoan em hiền lắm chị chị <laughs> đùa thôi dạ. vậy thì còn em thì sao tiêu chí của mình có cái gì thì em nghĩ bạn nữ cao xem xem vai em là được rồi à, với lại về cái tính cách thì em chỉ cần bạn nó hiểu chuyện một chút à, biết uh, chia sẻ là được à hình như bé em ờ, có em đã đạt được cái danh hiệu gì rồi đúng không dạ có em ờ, đã từng đạt uh, danh hiệu uh, đại sứ miền Trung của cuộc thi Việt Nam Fitness Model 2021 Trời ơi Dữ dằn quá Phai khủng Bên đây uh, cũng đạt được nhiều danh hiệu chứ bộ Em thì lúc mà còn sinh viên thì em được uh, giành uh, quán quân của bên MC của Việt Phai với lại em ờ, giải nhì trong cuộc thi ờ, thuyết minh cấp tỉnh dạ thấy Trời chưa ơi, xứng lứa vừa đôi ba người, người đạt giải không cũng môn đang hổ đối tôi coi mắt nhà gái ừ. Xin chào chú dạ còn vâng, dĩ nhiên là của người mẫu xinh đẹp rồi có thích làm mc không dạ thích đóng phim không dạ. đó nói chung là làm nghệ thuật là làm bạn ấy thích rất là nhiều lĩnh vực ở thành phố hồ chí minh đang phát triển dạ. biết đâu hai đứa lấy nhau thành danh luôn sao <laughs> à bạn nam bên kia cũng rất là nghệ sĩ mà thường quen nghệ sĩ với nhau là mệt mỏi lắm có ghen không dạ không không ghen Tôi không ghen không ghen là không có yêu á nha ủa sao vậy đâu phải là cứ ghen là yêu đâu chị à đó không có ghen được rồi chàng trai bên kia có ghen không dạ ghen thì chắc chắn là có nhưng mà mình phải tùy vào ờ, từng, từng trường hợp chứ mình không thể nào ghen bậy bạ được anh đó rồi hỏi người thân đi em đi với ai dạ hôm nay em đi một mình à tại rồi. vì ba miễu quê không sao có anh quyền linh có cái đàn guitar không sao cả <laughs> em gái đi với ai cưng em cũng đi một mình rồi, rồi có chị ngọc lan một mình ta với một mình bạn ơi bây giờ mở, mở rào, rào. các bạn tự chủ động trong công việc đi rồi mình thể hiện tất cả những tài năng của mình cho nhau nghe để chinh phục đối phương nhé à, hôm nay đến chương trình có món quà tặng bạn em được món ơn em tặng cuốn sách gì vậy em gái ừ, dạ em à, tặng quyển sách luật tâm thức ạ à. vũ trụ hôm nay đã sắp đặt chúng ta gặp nhau thì uh, xa nhau cũng là duyên phận mà gặp nhau cũng là duyên phận phận làm con gái duyên phận đó sao dạ tự nhiên hữu à, gặp bạn nữ em thấy rung quá đẹp quá um, đầu tiên mà nhìn phượng thì đập vào mắt em là một gương mặt rất là xinh xắn wow người mẫu mà <laughs> dạ là trong tuần là thường là phượng dẫn vào khi nào cái này cũng không rõ tại vì lịch làm việc của em thì không có một cái lịch cố định thì uh, với anh thì cái tính chất công việc của anh thì nó cũng hay đột xuất đó thì nhưng mà nếu mà nhưng mà phượng cần anh thì à, anh sẽ có mặt 24 trên 24 phượng cần anh thì à, anh sẽ có mặt 24 trên 24 thì không biết là là là, là phượng có thích ăn pizza không à, dạ thích vậy là mình cùng chung sở thích lát nữa nếu mà được thì à, à, à hữu mời phượng đi ăn pizza nhé dạ <laughs> sở thích thường à, của phượng vào lúc rảnh là gì nha à, ờ, em có một sở thích rất là quái dị em buổi tối trước khi đi ngủ em sẽ xem chuyện em sẽ nghe chuyện ma chuyện ma khó ngủ lắm thì em phải nghe chuyện ma mới ngủ được Anh thấy là ngược đời rồi đó lạ vậy ta có lạ hả có ngủ nghe sợ khó không ngủ được luôn <laughs> quan điểm của anh à trong ờ, tình yêu thì anh chỉ cần hai yếu tố thôi một là chung thủy thứ hai là cần có cái tính kiên trì nhẫn nại à, mình bao dung cho nhau thì mình sẽ có thể vượt qua được ở đâu cũng được ở chung cũng được hoặc là ở nhưng mà lại thích ở riêng hơn thì anh nghĩ rằng là ở riêng nó sẽ tốt hơn thì không biết là với ờ, quan điểm của phượng trong tình yêu là như thế nào Ừ, khi yêu em sẽ tạo cho người ta một cái cảm giác gọi là thoải mái em không có kiềm cặp hay là như thế nào cả tại vì đối với em quan điểm trong tình yêu là khi mà em yêu ai thì em sẽ cho người ta được sự tự do ừ. đó mới gọi là yêu hay quá <laughs> còn trong chuyện gia đình thì um, em cũng thích ở riêng thì uh, công việc của mình nó sẽ uh, ok hơn nó sẽ thuận lợi hơn anh thấy um, nếu như mà phượng thì phượng nghĩ thế nào về chuyện tiền bạc em sẽ không có thích kiểu uh, em sẽ giữ của chồng hay là như thế nào cả thì mỗi người đều có cái thoải mái riêng tại vì em là một người rất là độc lập tại vì bản thân của mình mình còn không lo được thì mình lo được cho ai hay quá với anh thì chuyện tiền bạc thì anh thoải mái lắm nhưng mà anh nghĩ rằng là người phụ nữ một có một cái thiên phú rất là hay là giữ tiền rất là giỏi và cũng như là biết được lúc nào mà cần đầu tư để phát triển về tiền thì em anh thấy là phụ nữ rất là hay nên uh, chuyện tiền bạc thì anh nghĩ rằng là sau này nếu mà về chung nhà thì anh sẽ nhường cho vợ giữ hết à, <laughs> còn về sự nghiệp thì trong tương lai anh muốn là khoảng ba bốn năm nữa anh sẽ có một cái trung tâm về đào tạo hay rất quá. rõ ràng về quan điểm hai bạn này ờ, làm cho mình khỏe quá ta đúng rồi <laughs> mình không cần phải làm gì hết thoải mái chia sẻ và biết cách để chia sẻ với nhau cho hiểu nhau nhiều hơn giao lưu âm nhạc đi đúng rồi bây giờ chồng hữu có thể đàn cho bạn gái hát và bạn gái cũng thích hát đó hôm nay đến với chương trình thì à, em cũng có chuẩn bị một bài hát mà em sáng tác tại vì em cũng rất là máu nghệ sĩ à, bài hát này em sáng tác à, được mang tên là lời anh muốn nói à, xin gửi đến bạn nữ cũng như là tất cả quý vị ngày hôm nay và lời anh muốn nói với em là là tình ta sẽ mãi không phai nhòa dù đời phong ba ngàn giang lao tình ta mãi như vậy chỉ cần trái tim ta có nhau và lời anh muốn nói với em và sẽ chẳng hứa những điều xa vời ngày chiều buồn xuân bàn tay vắng giữ chắc năm không buồn gần bên nhau đến ngày mình ra núa vẫn không rời gần bên nhau đến ngày mình ra núa vẫn không rời dạ xin hết ạ em uh, xin phép mới gửi đến uh, ờ, tận nam cũng như khán giả ở đây một ca khúc mang tên là Fly Me to the Moon. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby kiss me. Em xin hết ạ. Trong một cái tiếng tới ha, chúng ta nắm tay bạn gái. À, hai người đứng kế với nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, giao lưu cảm xúc chút xíu. Um, nắm tay nhau nào. Hai bạn cầm xin phép nắm tay Phượng nha. À, tay à, ấm quá. Um, anh thật sự là không phải là một người quá lãng mạn nhưng mà nếu như em cần một người chín chắn bản lĩnh để mà chăm sóc cho em thì à, anh có thể làm được Dạ. à, chuyện tình cảm của em nó không có được may mắn cho nên là em chỉ mong gặp được một người thật sự thương em mang những cái cảm giác cảm giác ấm áp nhất tới cho em rồi về ghế ngồi với các bạn Thời gian đủ để các bạn cảm nhận xem người này có hợp với mình hay không Nếu hợp Chúng ta hãy cho nhau một cơ hội Bấm ngay cái nút đó Để chúng ta tiến xa hơn Tìm hiểu nhau Hẹn hò nhau Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nha Một Hai Ba Hết thời gian dạ cảm ơn cảm ơn uh, anh linh cảm ơn chị lan cảm ơn chị rồi tự nhiên tôi thấy bên đây còn màu xanh tôi hết hồn luôn á chúng ta hãy uh, nắm tay nhau chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau mình hãy nhìn thẳng vào ống kính ha xem như gia đình của bạn gái đang theo dõi chương trình mình xin phép uh, hai bác cho tụi con tìm hiểu nhau dạ uh, con là trọng hữu hôm nay có dịp uh, là cái cơ duyên để tham gia chương trình bạn muốn hẹn hò thì ngày hôm nay gặp được Phượng cũng là một cái duyên rất là đẹp thì à, con xin phép gia đình ở bên nhà Phượng thì xin phép cho con được quen à, Phượng thì trong tương lai con không hứa trước điều gì cả nhưng mà nếu như hai đứa con cảm thấy đủ vững chắc đủ tin tưởng nhau có thể là sẽ có một cái đám cưới rất là đẹp Xin chào mọi người, chào chú Huyền Linh và chị Ngọc Lan à, Em tên là Đặng Ngọc Xuân Lan, em 24 tuổi, hiện em là một chuyên viên trang điểm Em thường chuyên làm tạp chí người mẫu À, em làm việc và uh, sinh sống hiện ở Sài Gòn Thôi mời em trai Dạ xin chào chú Quyền Linh Chào con dạ. Chào uh, chị Ngọc Lan uh, Chào gia đình nhà gái uh, Chào bạn gái bên kia um, Em xin tự giới thiệu Em là Tạ Đất Phát Sinh một chín 1995 quê quán ở Quảng Ngãi hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương được 8 năm rồi à, em đang làm nhân viên văn phòng công ty cống sứ Minh Long một Phát làm cụ thể là làm gì trong đó Phát chuyên dạ. môn của mình đó Dạ em làm viên phòng mua hàng ạ à. Chào em ờ, Chào chú chị ừ, Dễ thương quá à Để coi Hồi nãy nói là là khô thấy không Dạ Cái ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Dạ, về ưu điểm của em là một người à, chịu khó trong việc uh, rất là nhiệt tình, có trách nhiệm với à, mọi việc mà mình uh, nói ra còn về à, nhược điểm thì à, em biết nấu ăn mà nó không có ngon có thể là dụ như bạn nấu thì em có thể là à, phụ giúp các bạn chung đi qua ngó nghe vậy là thấy được được không được được ha phần hình là được rồi đó được ha. giờ rồi. đi về để tôi uh, coi nhà gái coi sao mà qua mà coi tôi sao trời ơi ta tự tin ta mới đi qua bên kia ta kiểm tra chứ bộ ừ. đó thấy không chào chào uh, cô gái xinh đẹp mình có ưu điểm khuyết điểm gì về ưu điểm thì uh, em là người uh, uh, thích độc lập rồi tốt đây là một cái điểm cộng nấu ăn được không em biết nhưng mà không giỏi nấu được mấy món như em nấu canh uh, rau canh uh, canh cà chua trứng <laughs> canh cái gì canh, cà cà, chua trứng, trứng. à cà chua canh trứng màng mây đó à. đổ cà đổ mây mà đổ trứng canh vô thành mây à, <laughs> canh kim chi kim chi thịt heo ừ. à, hay là thịt ram những món xào thôi được rồi <laughs> có kim chi ăn là ngon rồi nha có tật xấu gì không nhà gái có chuyện gì xảy ra mà nó không được ý như ý mình mong đợi á thì thường em sẽ rất là cảm thấy khó chịu lắm tạo áp lực cho mình rất là lớn mình rất là dễ bị cọc thường mình trút cái tức giận không hài lòng nó vô ai em sẽ nhốt mình đó thường... nhốt mình ha à. vậy là dễ tự kỷ lắm chứ có mà... nào trút vô người đối diện không à, thường rất là khó là bạn em thường ờ, nó chơi với em thì thường nói em tính em khá hướng nội được đó tôi thấy rằng à, hai cái tính tình này có lẽ là cũng hài hòa với nhau à, nhà trai nói chút xíu đường tình duyên cho nhà, gái biết đi con cũng trải qua hai mối tình thì mối tình à, đầu tiên là mối tình à, thời cấp 3 thì mối tình thứ hai thì à, sau khi học đại học thì hai bạn em và bạn đó có quen thì khoảng hơn một năm rồi uh, gia đình bạn gái thì có bắt rễ phía gia đình em thì không chịu dạ kêu cứ ở chỗ nào mà điều kiện thuận lợi tốt thì ở chia tay vậy cũng, cũng buồn quá ha quen nhau mấy năm mà chia tay vì vụ đó dạ con quen um, hơn một năm ạ bây giờ cái quan điểm cũng dễ rồi ở rễ ở đâu cũng được ừ. quan trọng là ở đó mình có khả năng để phát triển kinh tế là tốt chú nghĩ rằng cũng tiến bộ rồi dạ đúng rồi à, nếu lần này mà bên nhà gái bắt ở rễ thì con tính sao dạ thì uh, trước mắt là hai bạn sẽ nói chuyện thì uh, nếu mà chỗ nào mà hai bạn phát triển được về ừ. về kinh tế thì uh, hai bạn sẽ quyết định là ở đó còn nếu nhà con không chịu bắt rễ thì chú sẽ tới đích thân tôi ngay chú gặp ba mẹ con để xin cho con được ở rễ nếu dạ. như ở nhà gái có đầy đủ điều kiện đúng không dạ dạ tôi tốt quá ạ được không dạ được ủa mà cái chuyện đó nó xảy ra lâu chưa dạ 2017 rồi là nay 4 năm 4 rồi năm rồi lúc đó nó còn trẻ bây giờ là lòng dạ của mình là sạch sẽ chưa Tại gì vậy trời gì vậy tức là tình cảm của mình đó là nó đã qua chưa nó đã sạch sẽ chưa để mình đón nhận cái mối tình mới Bà hỏi tình cảm của giờ sao ai nó lòng dạ sạch sẽ chưa <laughs> làm như đi mua cháo lòng <laughs> vậy đó thôi quê quá đi về trời đất ơi mà mối này riết rồi nhà gái sao nói cho nhà trai biết hơi quê cho nên bây giờ em tự nói đi <laughs> em trải qua ba mối tình hai mối tình là hết thời đi học rồi thì uh, nó nó rất là dễ thương nó kiểu uh, tình yêu gấu bông thôi mối tình thứ ba mới quan trọng nè lâu không lúc mà em học uh, năm nhất thì em có quen anh cũng mới năm nhất nên là mình còn ngây thơ lắm mình còn ừ. trẻ con lắm nên là khi quen thì mình cảm thấy là mình không có hiểu có nhiều thứ bất đồng về cuộc sống quan điểm tại vì anh anh ấy đã đi làm rồi nên là có nhiều thứ phải lo lắng rồi bây giờ nhà trai hỏi nhà gái nè mình muốn tìm một nửa mảnh ghép của mình như thế nào Em thích một người à, hài hước và vui vẻ Bạn có thể chơi thể thao Có thích nghệ thuật như âm nhạc, đàn, hát, à, vẽ vời Hay là có cái gì đó để dành thời gian riêng cho bản thân mình Em thích một người có thể yêu thương chăm sóc bản thân mình à, Hay ha Nếu mà họ có thể chăm sóc tốt và yêu thương bản thân mình Thì họ mới có thể chăm sóc tốt và yêu thương những người bên cạnh mình Bà khiêm tốn hơn Nhà gái rất là thông minh ha Mình đáp ứng được nhiều nhu cầu của nhà gái đưa ra vậy con thì à, chắc nó trên 90 à, chín phần trăm rồi trên chín chín phần trăm rồi nha bây giờ nè mình muốn như thế nào mình nói coi bà mối bà coi, coi giống bên bên mình không em muốn à, bạn gái rất là lên lợi muốn bạn đó nhanh nhẹn sau này dụ như là mình về kinh doanh buôn bán gì chẳng hạn thì bạn sẽ phụ giúp được mình em muốn mở một cửa hàng sữa sữa, sữa sao thích bán sữa dạ thì à, tại vì à, em nghĩ tới à, bây giờ nhu cầu của mọi người trong mọi giới tuổi thì người ta vẫn cần nhu cầu chăm sóc cái cái khả năng sức khỏe của mình có chiến lược dạ. nó nghe là bây giờ thích hình mẫu con gái là ốm hay mập dạ thích um, bạn uh, ốm thôi dư ốm luôn á nó nghe nè thích con trai mũi cao hay mũi thấp mũi cao đó bên đây dư cao luôn cao <laughs> cao quá trời cao à, rồi mình uh, hỏi ý kiến người thân đi đúng rồi để coi coi sao hai cho hai đứa trẻ gặp mặt đi ha bên đây em đi với ai bé à, em hôm nay em đi với mẹ và bạn thân của em à, à có mẹ theo nữa mình uh, là mẹ của Xuân Lan dạ à, đến uh, chương trình mẹ cũng uh, cảm ơn uh, chương trình và ông Mai bà Mói dạ, thấy dạ. tương lai thì sao à, thấy thì cũng được mà hai đứa đều nhỏ hết nhỏ, <laughs> nhỏ từ, xíu từ từ nó lớn giờ nó phát triển nhanh lắm một vài năm mà gọi là nấu ăn ngon nuôi ngon là lớn lớn ngon lắm <laughs> hỏi bên nhà gái có bắt rễ không ở đâu có phương tiện mà ăn ổn định thì mình phải chấp nhận ừ. hay quá được, không? được đó, đó. đúng thời điểm rồi đó đúng người đúng thời điểm còn à, con đi với ai dạ con đi với um, gia đình con anh và sếp con ạ à rồi nào mời nhà trai À, xin ờ, chào à, ông Mai là anh Quyền Linh và bà mối là chị Ngọc Lan. Em xin tự giới thiệu em là tên Huy là anh ờ, thứ năm của Phát. Yeah. Dạ. Phát thì tính rất là chịu khó, thật thà, siêng năng, rất là cô hiếu với sống thì có trách nhiệm với những người xung quanh. Cũng mong cho gia đình nhà gái cũng như gia đình nhà trai cũng như hai bạn à, sau chương trình này thì hãy cho nhau một cái cơ hội à, để đi đến xa xa hơn ừ. anh năm thấy uh, em bé bên nhà em thế nào anh năm dạ em bé thì nhìn uh, à, tuy nhỏ chứ mà rất là dễ thương à, lanh lợi có cái tính là tự lập rất là cao cho nên uh, rất là ok dạ cảm ơn anh dạ. Dạ kính chào Nguyễn Linh và chị Ngọc Phan Thì giờ mình là quản lý à, trực tiếp của bạn Phát Thì chúc em kiếm được à, một nửa à, tình yêu của mình Thì anh thấy bên bạn gái thì cũng rất là ok Anh mong thì hai bạn sẽ cho nhau một cơ hội Cảm ơn Rồi chuẩn bị mở rào nha Mở rào chào Lan Hôm nay mình đến chương trình cũng có món quà tặng bạn à, Dạ em cảm ơn anh Em có một món quà muốn gửi cho anh à, cảm ơn Đó là một cuốn sách ạ, à, thông điệp của nước ạ à. Anh có thích đọc sách không? À, anh cũng có hay đọc lắm Dạ, nhà gái tặng cho nhà trai một quyển sách Thông điệp của nước Dạ, về đọc đi cho biết nó cái thông điệp nó là gì Nhà trai tặng bó hoa, thông điệp của hoa Dạ, thì à, em thấy bạn là một người đẹp hơn những cái gì mà bó hoa của mình nè trời ơi quá trời khéo miệng rồi à. hả còn nữa hả dạ thì à, mình có à, thêm một cái à, gọi là một cái ly nước để khi nào mà em thấy khát nước thì em có thể à, nhớ tới mình dạ Ủa, ừ, đẹp quá dạ em cảm ơn dạ. anh thì tới đây chác cũng ờ, à, cháu luôn. dạ, cháu rất ngưỡng mũi chú á nên cháu cũng ờ, mong có một ngày đến đây thì cũng ờ, tặng chú một cái ly để uh, chú dùng nước ạ cảm ơn con trời dạ. ơi thiệt nó chu đáo sợ luôn dạ, ừ. em cũng uh, xin phép tặng chị ạ làm như quên đó. dạ chị rất là cảm ơn em em có biết là chị là một cái người rất là đam mê sưu tầm về tất cả các ly các bình nói chung là tất cả mọi cái mà để đựng nước ừ. để uống nên rất là thích bây giờ á đứng lên hát bài tặng bạn gái cái coi à, đó mạnh mẽ lên nào rồi nào à, xin phép hát một đoạn trong bài vì yêu ạ cố lên nào cố lên cố lên yêu dù là xa ở nơi đâu anh xin được yêu xa dù thật xa nếu đôi tay yêu nhau thật sâu muôn nghìn cộng không xa cách đôi mình cùng yêu nhau mãi Hơi em vì tình yêu anh sẽ chờ em trong vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối ngày giờ đêm khóc mưa trong lòng sông tố rét mưa sao chưa sắp nỗi buồn yeah. Dạ. và gái đáp lại liền luôn à, em sẽ hát một bài hát của Văn Mai Hương đó là một ngày 200 năm Nhớ lại nhớ khi ta vừa mới quen Hy vọng tan theo ánh dương chiều Nhớ lại nhớ khi ta vừa mới yêu Cho tàn nhà lên ánh bình minh Rồi, về chỗ ngồi đi Rồi, bây giờ hãy nói chuyện nhau đi, thoải mái chưa nào à, Em muốn người bạn trai của em như thế nào? là một người bạn trai thì em mong là họ ở bên cạnh mình và ờ, có thể là giúp đỡ giúp đỡ uh, sát cánh với mình những cái lúc uh, uh, khó khăn hay là hạnh phúc trong cuộc sống uh, đồng cảm và có lòng trắc ẩn em cảm thấy mà hợp thì phỏng bô lao thì em có thể uh, xác định cho hôn nhân của mình hôn nhân thì em chưa có nghĩ tới nhưng mà ừ. nếu mà thực sự uh, có những cái tiếng nói chung có thể đi xa với nhau thì cái chuyện đó có thể uh, tính anh có phải là một người uh, hài hước và vui vẻ không anh bình thường ở ngoài rất là, là nói chung là làm cho mọi người đó, cười rất nhiều nhưng mà ừ. do tại cũng là đầu tiên lên chương trình đó, thì cũng không có được à, tự nhiên thể hiện mình rồi bây giờ hai đứa cưới nhau là là thích đẻ mấy đứa con nói đi quan điểm của mỗi người dạ theo con thì khoảng là ba mình là ba là đủ thì à. con cái thì do ông, ông của ông trời cho mình thôi à, em thấy hai là đủ nói chung là cũng không biết được cái chuyện tính à. À, mình tính thì không bằng trời tính <laughs> bây giờ có chuyện vậy nè đứa ở bình dương đứa ở sài gòn đúng không dạ nhưng mà em, em đang ở tây ninh về địa lý là nó hơi xa nhau đó rồi giờ ví dụ mà tìm hiểu nhau rồi sao mà tìm hiểu nó xa xôi vậy rồi tính sao dạ hai tuần em sẽ về thăm gia đình bạn gái chưa hai tuần nếu tao thương quá tuần nếu mà thương quá tao ở dọn vợ luôn có ai bà con quen gì ở tây ninh không vợ dạ, gặp dạ, đâu có vợ dạ, gặp đâu có đấy là đấu, đấu với em thì ờ, khoảng cách không xa nếu chúng ta xem là xem nhau là tất cả đó cái này vui nè đó đó giờ bây giờ bắt đầu thể hiện tài năng rồi đó từ từ đó à. mình đưa ra quyết định thôi dạ. ok dạ dạ thì trước khi ờ, bấm nút mình có một món quà à, tặng cho em bất ngờ thì à, à, mong em nhắm mắt lại đi nhắm mắt lại thấy nhà trai gà dạ. lăng chưa à, chúng mình lên đại chỗ à, ờ. lấy chứ con lấy gì lấy <laughs> nhà trai có nhiều ten, cái bất ngờ ten, quá ten, ten. Wow. mở mắt ra nào anh cũng mong món quà thì uh, mong em mở cái à, cái sợi dây thì uh, em sẽ biết được những cái cái tấm lòng của anh trong đó cuộc đời tôi 36 năm rồi chứ đọc chữ ra gì đó đọc chữ trên cái bong bóng kìa có chữ đó nhân gian rắc rối bộn bề thôi em bỏ hết trở về bên anh trời ơi trời ơi đây nè cái dòng này mới quan trọng nè để cao lên rồi đọc đi anh đọc đi anh vợ yêu ơi anh đợi em 26 nào bánh trưng này ờ, em cảm ơn anh ờ, món quà rất là dễ thương chương trình cũng đến đây cũng ờ, tạo cho mình một cái duyên thì mình sẽ trao nhau cơ hội để có mang đến cái nợ cho mình rồi về ghế ngồi cảm xúc con con con con con có có trời ơi anh sẽ xích ra đây này xích ra đây đúng rồi xích ra giữa nè anh cũng có món quà nho nhỏ dạ à, xin gửi tặng em ừ. anh cho, cho anh xin phép được đeo em à dạ trời ơi bị xuống cái là rối luôn đó đã tay cảm giác thế nào rất là bất ngờ tại vì em không nghĩ là có một người sẽ chuẩn bị rất là nhiều quà cho mình như vậy rất là cảm động ok rồi về ghế ngồi đi chúng ta chuẩn bị tiến hành thủ tục thôi The Great Wave Toshiba Chúng ta lắng lòng mình lại Cảm xúc thế nào chúng ta làm theo con tim lúc đó bóng với không là quyền của các bạn sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ đưa ra quyết định bằng chính trái tim của mình một hai ba nắm tay nhau nào chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau mẹ tương lai ngồi đó đó nói ờ, xin phép bác và cho tụi con quen nhau Dạ, ờ, con xin phép bác, con ờ, xin phép được quen em Lan Còn nếu được sẽ tiến đến lâu dài và hứa sẽ yêu thương chăm sóc cho em Lan ạ Rồi, mong rằng hai bên gia đình sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hai đứa nhỏ chúc hai đứa hạnh phúc nha dạ con cảm ơn tuyệt vời lắm nha rồi em mời chị ngồi dạ. giờ dạ. sẵn đà cái dạ. mình giới thiệu về mình luôn đi chị ơi Dạ em tên là Lê Văn Ba, em năm nay 27 tuổi và em đang làm công việc là nhân viên kinh doanh và kỹ thuật điện ạ Thì ai ai gặp em cũng kêu bằng ba hết trơn à, <laughs> à <laughs> Người lớn ờ, cũng gặp ba ba ba Dạ vâng Đúng không? <laughs> Dạ đúng Bạn gái mới gặp kêu ba Rồi ờ, anh của ba tên gì? Ừ, em của anh trai tên Phong Nếu mà ghép lại thì là Phong ba Trời đất ơi Tôi đi nhiều chị dạ chào dạ chị dạ, dạ, chào em phong đó dạ, em phong có... anh tên phong đó có ha... À, có em không ừ, có em gái á tên dung hết hồn tưởng phong ba rồi tới bảo táp không nhưng mà nó có đứa anh trai đó đứa anh trai em có ờ, người yêu chưa à anh trai em thì có gia đình rồi ạ ờ à, có rồi hả tưởng đâu chưa có ghép viên lan là phong lan <laughs> hồi nhỏ lớn đi học có bao giờ gặp cái sự cố gì cái tên mình không những cái chuyện gì mà nó mắc cười liên quan tới cái tên mình á À, có rất nhiều tức là cái tên của em thì bị biến biến đổi rất là nhiều thành rất nhiều cái biệt danh <laughs> em bị gọi là tam mao nè ba tây tây ba tây nghe đỡ nó nó kêu ba bích mệt có ai kêu ba trợn không <laughs> em cũng nghĩ trời ông mai tôi với em có duyên quá hả à. cũng từng có nhưng mà người ta chỉ gọi cho vui thôi nhưng mà đặt cái tên ba đúng là công nhận ba em cũng khôn thiệt nói, nói, độc nhất vô nhị đó chứ bộ nói cho vui thôi trời ơi áp đảo em quá ha em em gái em giới thiệu mình cho mọi người biết đi em xin chào chị à, ngọc lan à, anh quyền linh bạn nam bên kia và toàn thể à, khán giả em tên là bùi thị hoàng thanh và em sinh năm 1992 năm nay 30 tuổi Em đang uh, sống và làm việc tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh và công tác tại uh, thư viện khoa học tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Vậy là Thanh uh, đọc sách rồi nhiều lắm á Thanh hả? Dạ cũng ờ, tương đối thôi ạ à. Nhưng mà nói rõ hơn là Thanh bên kia 30 tuổi đúng không? Ba nhỏ hơn Thanh Có trở ngại gì không ba? Uhm, chắc không đâu ạ Ba mà sợ gì? Không có ngại gì chứ á Thanh ờ, ưu điểm khuyết điểm sao Thanh? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, ừ. uh, nhiệt tình với mọi người và sống tích cực Hay quá Khuyết điểm? Dạ khuyết điểm thì uh, cái về phần nấu ăn thì có hơi ờ, yếu xíu ừ. cho nên chắc đó cũng là một cái ờ, trở ngại không sao đâu thanh không sao hết thật ra là nấu ăn ờ, yếu xíu không sao quan trọng là mình mạnh thế mạnh khác điểm mạnh điểm yếu của ba thế nào ba <laughs> dạ em điểm mạnh của em thì không thích nhậu không hút thuốc và ừ. không biết chơi bởi vì nhiều rồi à, em biết nấu ăn biết làm việc gia đình ba biết nấu ăn ha dạ. điểm yếu của ba là gì ba điểm yếu của em thì em sống rất là kinh kiểu như em ít chia sẻ cũng hơi nhút nhát trong phần là nói chuyện với con gái nhút nhát vậy mình có bao nhiêu mối tình rồi chính thức thì cũng có hai mối tình mối tình nào cũng chưa được một năm sao mình chia tay vậy ba lúc đấy thì còn trẻ chưa chưa được chín chắn à, quen. chưa chín chắn Để dạ tình hình ba tôi vậy đó à, ba rất là dễ thương nha mọi người bây giờ mới nhìn kỹ ba nè ừ. ba đẹp trai quá hai, hai đứa đứng kế bên ba lan ba lan ba lan hả dễ thương quá ghẹo hoài à, ghẹo nhỏ hoài nhỏ bẽn lẽn nhỏ mắc cỡ tôi với ờ, ba đứng kế bên ba linh là ba cũng không linh <laughs> nó dễ thương Nói nhưng mà dễ thương lắm em đừng ba dễ thương lắm ba để hồi ba ba chờ con qua đây con nói chuyện <laughs> em nhức đầu <laughs> ba bên anh dễ thương lắm <laughs> dạ xin cái đường tình duyên của mình á là sao có mấy người yêu rồi dạ à, thì em hiện tại không không không phải hiện tại <laughs> à, em đã trải qua một mối tình chính thức ừ. dạ thì uh, trong vòng khoảng uh, à, 5 tháng trời dạ nhưng rồi xong cái ờ, dịch nó ập tới luôn ạ à đây chắc có lẽ là cái mối tình cũng chưa sâu đậm rồi cho nên là là nó sẽ dễ hiểu lầm nhau nhiều có hơn. thể là có mấy tháng chưa cái thôi chứ thật ra nếu yêu nhau con covid thì nó có tồn tại một năm đúng nữa người ta cũng yêu nhau rồi bây giờ mẫu hình lý tưởng của em gái thế nào ngoại hình trước nói chung ừ. là em thích những người ờ, nhìn rắn chắc chút xíu rắn chắc dạ. Bình... cao hơn em em hiện tại một m sáu thì cao hơn em khoảng ờ, một m sáu cũng được dạ rồi gì nữa rồi còn tính tình thì uh, um, phải vui vẻ hòa đồng bên kia vui thì, vui lắm <laughs> nghe vui. nói cái tên cái là vui liền ừ. à ở nhà nói chuyện với nhau trao đổi với nhau xưng tên thôi là thấy Chứ vui phải... rồi ba ba giận em hả ba <laughs> ừ. là hết giận bực mình lên quạo chửi ba luôn à ba tưởng tôi ngán ba hả ừ ví dụ vậy rồi không thích điều gì ở đàn ông không nhậu nhẹt nè ừ. không nhậu nhẹt cũng không tới nổi nhưng mà ý là phải có kiểm soát bên kia không có nhậu dạ không hút thuốc không gia trưởng Ba có tích gia cực, trưởng nói chung ba? là suy nghĩ tích cực ừ, dạ không ạ được em nói chung là được đó à, tôi tham khảo nhà gái thì à, thật ra nhà trai rất là phái phái nhà gái luôn nhà gái nhìn qua anh chơi nhà trai cũng phái phái nhà trai phái luôn. luôn rất là hợp lý hợp nhãn đó mọi người bây giờ là tôi hỏi coi nhà gái mình đi với ai nè dạ hôm nay à, em đi với à, mẹ và chị đồng nghiệp à, các mẹ chị đồng hả? nghiệp dạ à, chào cô cái dạ, này cái này mới khó nhìn nè. chung thì à, thấy cháu đây cũng được nhưng dạ. mà để coi coi hai cháu tiếp xúc nói chuyện ra làm sao dạ hiền hậu không cô dạ hiền nhưng mà chưa biết quê quán ở đâu hả cháu dạ con ở quê ở thanh hóa hiện tại con đang sinh sống ở sài gòn à, dạ. con sống cùng gia đình đúng rồi nó xưng hô gì được á tự nhiên ờ, mẹ giờ tương lai hỏi nó ba ở thanh hóa rồi. <laughs> dạ em chào anh ờ, quyền linh em chào chị ờ, ngọc lan dạ và mình biết hoàng thanh là hơn 10 năm rồi và mình cảm nhận được một cái sự tích cực trong người cô bạn này một cái gì đáng yêu lắm và một cái sự quan tâm chia sẻ đến mọi người rất là tốt trong qua cái chương trình này thì sẽ có được những cái duyên những cái cơ hội đến với nhau và có một người khơi mở được cái tấm lòng cái tâm hồn của thanh ra thôi cảm ơn nhà gái thực ra là nhà trai tôi đã chịu ngay từ lúc đầu rồi dạ em đi với bạn em ạ dạ em là bạn của ba em xin chào anh Quyền Linh chào chị Ngọc Lan và chào bên nhà gái em thấy thì bạn gái bên này cũng rất là xinh đẹp à, dễ thương cũng thấy hợp với ba nên <laughs> bây giờ thôi mở cửa với yeah. Dạ. cho hai bạn trẻ gặp nhau đi ha mở rào mở rào lần đầu tiên gặp mặt thì mình có cái món quà muốn tặng cho thanh à, cái à, này thì mình cũng thích cái thực quả này thực tế nên mình muốn tặng bạn cái này bạn có thể trang trang trí bàn làm việc hoặc là à, trang trí trong phòng của mình có thể là mở nha cho bạn nghe buổi tối bạn ngon hơn cũng nên cảm ơn quà của bạn nha rồi đây là quà của thanh dạ cảm ơn thanh bạn ba keo à. ba đứng kế thanh thử coi nãy thanh nói cần à, chàng trai cao mét mấy gì đó thanh tự đánh giá coi hợp lý chứ thanh về chiều cao đó dạ chắc cũng được tại em em đang mang dép cao bây giờ mình về vị trí ngồi đi dạ. hồi nãy ờ, lúc mà mới ra thì uh, em cũng thấy là anh nói rất rất là tự tin nói chung là rất là lớn giọng nha cao nó to rõ nhưng mà sau không biết riết rồi từ từ từ từ chắc bị rụt rẻ hay sao á bắt đầu nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ lại đúng rồi. À, nhiều khi em cũng không nghe được luôn dạ thì nói dạ. chung ấn tượng đầu tiên thì uh, anh cũng hơi uh, nhỏ chắc tại em cũng ốm nên nhìn của người cũng có ốm đúng rồi à, anh thì hơi ốm thật trước đấy trước ờ, tại vì à, dịch này thì trước đấy là có có đi tập gym một chút cho người nó khỏe và to một xíu nhưng mà dịch bệnh quá thì cũng ngưng được diện của ta rất là dài rồi nên mà người nó bị nhỏ dần đi <laughs> thì à, em cũng muốn hỏi là anh mình có thích chơi thể thao không có mình chỉ là chơi môn tập chơi thôi ở ờ, à, tập chơi môn chiếc quốc ao á là môn đấy mình gọi là thể thao đường phố hay ra ờ, đi tập ừ, hít đất xà chơi xà đơn trò khéo người đại đại à anh có gì hỏi cứ hỏi đi bây giờ mình nói cái cảm nhận về bạn nữ đi mở rào ra mình thấy bạn nữ làm sao à em thấy bạn nữ rất là xinh đẹp ạ dáng <laughs> người thì cũng dễ thương đáng yêu ạ rồi hồi nãy à, hai bạn ở đâu đó một tuần hẹn như thế nào cái cách hẹn hò sao mình trao đổi luôn đi các bạn thời gian dành của em như thế nào thì em làm chủ yếu là giờ hành chính à, ờ, 5 giờ là xong thứ bảy chủ nhật được nghỉ chỉ Còn... trừ những sự kiện thôi nha lâu lâu sự kiện thì vẫn có thứ bảy chủ nhật đi làm ừ. ba nói với thanh cho Thanh biết về gia đình của mình đi Thì anh đang ở với gia đình ừ, ở Bình Chánh cũng được uh, ờ, 13 năm rồi Nhà em hiện tại là có em, bố mẹ à, và em gái Anh hai lấy vợ thì cũng ra ở riêng rồi Rồi, được, còn Thanh? Dạ, yeah, thì uh, em hiện tại đang sống với mẹ à, Chị sống với mẹ thôi Các chị thì đi uh, lấy chồng rồi rồi. Thế thì khi kết hôn rồi mình đi làm dâu rồi làm không ở với mẹ được không? Dạ thì ờ, cái vấn đề này thì cũng có nói trước rồi Thì con gái đi lấy chồng thì vẫn theo chồng Nhưng mà nếu mà em kiếm được một người mà có thể ờ, về sống chung với mẹ thì cho mẹ đỡ buồn Nhà Thanh là ở đâu? Dạ hiện tại nhà em ở quận 8 Ba về làm rể được không ba? Ừ, dạ được ạ Được không? Tại vì bên đây chỉ có hai mẹ con thôi lấy chồng thì phải theo chồng rồi đó ba dạ. triệu làm rể rồi nhưng mà có cái nhu cầu là ở rể thì có ừ. đồng ý không ba chịu rồi ba nói ba triệu giờ rể rồi thì chị mà thấy không tự tin lắm nên phải à, lại tám với ở việt trắng thì cũng không xa nhau lắm thì thôi mình nói chuyện vợ rể cũng sướng mà được không dạ, được không vâng. ba dạ được con nói ba nghe không <laughs> dạ nghe ạ rồi bây giờ thì à, ba ba lại nắm tay ờ, bạn gái mạnh mẽ lên ba cái gì mà ngại ngùng vậy ừ. <laughs> sắp lấy vợ tới nơi rồi đừng có la ba <laughs> em có lạnh không không em cũng thấy tay lạnh hơn cơ anh còn đang sơ về lạnh về rúa à hát gì đó tha, ba ừ, nhạc lại thanh ừ. anh sẽ nhớ đến lúc em hé môi cười hay những lúc vu vơ hơn game anh sẽ nhớ mãi mãi đến lúc bên em dù cách xa trong tim hoài mong Tình yêu em trao anh khiến anh thay đổi Để bình minh trong anh thức giấc nhớ em Hát nên bao câu chuyện mà hai ta vẫn luôn nguyện cầu Để hát ngắn Thanh hát cho bà nghe đi Thanh Em xin nói anh nghe, anh nghe về đại dương xanh Em sẽ hát anh nghe, anh nghe bản tình ca em với anh Ta sẽ nắm tay nhau đi chung trên từng con phố quanh. yeah. Chú chú. Na na na na na na na na na na na You're enough, the best to me Các bạn để tay vào nút bấm đi phải bấm từ trái tim của mình nha chuẩn bị sau 3 tiếng đếm thì chúng ta sẽ bấm một hai ba hết thời gian chúc mừng em chúc mừng hai bạn bây giờ nắm tay chính thức mình hẹn hò rồi đó đúng rồi nắm tay này là xen tay vô nhau đó hai bạn này dễ thương lắm hai đứa lấy nhau để con cũng đẹp lắm đó đẹp đôi đó đẹp, đẹp đôi đó nét ai cũng nắm đẹp chặt tay nhau đừng buông ra nhá à, em tên là Bùi Duy Đạt năm nay em 25 tuổi em đến từ Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh hiện tại thì con đang làm công việc uh, tự do tự do dạ. cụ thể là công việc gì thực ra con đang theo đuổi con đường về tài chính thôi mời uh, nhà gái À, là đầu tiên nhân dịp năm mới em xin gửi lời chúc đến uh, chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng đến toàn thể quý khán giả đang ngồi tại trường quay cũng như quý khán giả đang theo dõi trên chương trình truyền hình chú Huyền Linh, chị Ngọc Lan và bạn Nam bên kia. À, em xin tự giới thiệu em tên là Hoàng Vũ Hồng Minh, em cũng 25 tuổi, hiện ừ. là đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Công việc cụ thể là làm kế toán cũng liên quan đến tài chính giống như bạn Nam. Rồi khỏe, bạn đây kiếm tiền, bạn bên kia ngồi giữ tính toán. <laughs> dạ vâng. Ha, hợp lý bây giờ mình ờ, nói về điểm mạnh điểm yếu của nhau đi về tính cách thì em ờ, hòa đồng thân thiện biết quan tâm đến mọi người em cũng biết làm việc nhà nấu ăn và đặc biệt là em rất là tự lập trong cuộc sống còn ờ, về nhược điểm thì em hơi nhát đặc biệt là trong đám đông á nếu như mà toàn người lạ thì em rất là khó bắt chuyện một nhược điểm nữa có thể là đối với các bạn nam chắc cũng sẽ quan trọng đó là em không biết bắt up làm đẹp không chị thấy có... những cái ờ, những cái điều người, em nói người khác mới cấp cho đúng rồi những cái điều em nói nó không phải là nhược điểm đâu mà đôi khi nó lại là một cái điểm rất là đặc biệt và chỉ để chờ một người đặc biệt phát hiện ra cái điều đó của em thôi đó cho nên là mình phải tự tin lên không có gì hết rồi bạn nam thì sao nào theo nhiều người nhận xét à, bản thân em là một người ờ, vẫn còn ít nói trầm tính lề mề một chút xíu cái nữa gọi là nhiều lúc mà cũng hơi rời dây thun một chút xíu đó là nhược điểm ạ ưu điểm là một người à, hiền lành, hòa đồng với lại tất cả mọi người. Mình à, trải qua mấy mối tình rồi? Dạ thì à, hiện con chưa trải qua mối tình nào. Chưa trải qua mối tình nào. Còn 25. Chín. Đúng rồi. Trời ơi. <laughs> Để mình qua mình coi coi Người con trai 25 tuổi vẫn ừ. còn riêng Chào em Em chào chị ừ. Trời dễ thương quá vậy Dễ thương mà từ xưa giờ ừ. chưa chưa biết yêu chưa yêu ai luôn hả Yêu chi sớm 25 tuổi là 26 bắt đầu yêu là vừa hồi nhỏ đi học có cờ rút ai không dạ tất nhiên thì chắc chắn là ai cũng sẽ có cho mình những đối tượng yêu thích cũng Chỉ cũng có, gọi thích gọi, thôi dạ cũng có gọi là cảm nắng cũng có rớt <laughs> nhưng mà rồi cái thôi dạ trời đất ơi Tôi trời trong sáng chứ không phải dạ. Ờ, như ai kia yêu sớm quá chưa hề biết hẹn hò ừ. chưa biết nắm tay bạn gái luôn hả dạ vâng trời đất ơi rồi bây giờ không có chưa bạn gái bao giờ rồi làm sao có kinh nghiệm yêu đây thì từ, bây giờ mới nhờ từ từ nhờ chị ngọc lan tư vấn cho không lẽ mốt đi hẹn hò rủ tôi theo để tôi tôi tôi tôi, tôi chỉ cách hẹn là dạ không lúc đó là có kinh nghiệm rồi lúc đó là về nhà mọi thứ đều có kinh nghiệm mấy bữa đầu có nhờ ngọc lan đi theo ha dạ. rồi <laughs> chị, chỉ cho ví dụ như ừ tới lúc nào là mình phải nắm tay rồi mình nắm tay xong mình nói mấy câu rồi mình mới hung nó mấy cái đó chị chỉ cho chút chỉ chút chỉ luôn <laughs> chút chỉ luôn nha chị trước luôn ngọc lan yêu sớm lắm Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones hai trong một mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones hai trong một giặt và xả tất cả trong một. Dạ. Ừ. Chị yêu sớm lắm. Yêu sớm. Vậy là chị rất có kinh nghiệm về tâm chị lý bạn nữ. Chị rất có kinh nghiệm, yêu sớm thất bại cũng nhiều cho nên là ngày hôm nay mới có rất là nhiều cái kinh nghiệm để mà nói trước với tụi em đó để tụi em tránh những cái trường hợp mà để thất bại như chị đó được tôi qua tôi coi nhà gái coi sao gì mà lớn quá vậy lớn quá, lớn quá. ai cũng chào à, à, xin chào con dạ 25 tuổi hả dạ con cũng 25 à, tuổi con thích người đàn ông như thế nào Ừ, nói chung là con thích một bạn nam chín chắn một xíu chín có chắn. công việc ổn ừ. định và đặc biệt là phải ăn nói lịch sự con thích một người nam giống anh hai con <laughs> anh hai con hả dạ anh hai con sao trưởng thành nè ừ. à ăn nói lịch sự ừ. rất là chiều người yêu à bên bên kia có giống vậy không ta chưa yêu bao giờ nên chưa biết là có chịu hay không <laughs> không giờ hỏi thiệt giờ có bồ có chịu không ừ dạ tính em thì rất là dễ chịu dạ, nên nhiều bạn nữ hoặc là người yêu của mình đó là việc đương nhiên của một người bạn trai rồi chưa có chiều bao giờ đó đừng nói trước nha chiều người yêu ừ. khó lắm ở đây bên đây người ta có anh hai là biết cô này ở nhà được cưng lắm nè được anh hai cưng Đúng lắm rồi, nè cho nên rất lắm là thần tượng anh hai ừ. nên là bây giờ chị trước mắt nha cua được cô này rồi đúng không bấm nút rồi muốn thân hơn nữa là phải về cua luôn ông anh về không? phải cua ờ, ở đây không phải là cua kiểu tình ái mà là mình rủ anh để uống cà phê nhiều thậm chí lâu lâu đi nhậu để mình hỏi về em của họ coi như thế nào để mình chiều đúng không đó là cái cách tiếp cận đó có kinh nghiệm đó đúng nha. rồi đó Tiền Lan nói đúng đó phải tập trung vô anh hai là chính đúng <laughs> làm anh sao để sẽ... em được giống như anh hai đúng rồi à. qua cửa anh hai trước mới tới em gái nha bây giờ con không thích điều gì đàn ông con không thích ờ, đàn ông nhất là hút thuốc tại vì con không có ngửi được mùi thuốc lá ừ. con thuốc không dạ không ạ giỏi không bao giờ hút ạ giỏi kiếm tiền được không con dạ cũng được ừ. nếu giờ kiếm tiền thì chị cũng sẽ giúp con chỉ con cách kiếm tiền chẳng đúng hạn. rồi bên bà giỏi kiếm tiền không bà bà mối trời ơi ông lộn rồi à lộn rồi ừ qua trở lại đi <laughs> lộn tôi tưởng tôi tôi bên nhà Giờ gái tôi hỏi nè bên nhà ông có đàn ca ờ, gì được không dạ thì ờ, con cũng ờ, có biết tham một chút chút thôi thử thử cho bà mối bà, bà nghe coi nào tình yêu đó riêng trao em một đời mãi không quên bài hát tặng em mối tình khát khao đời bao giông tố đời nhiều trông gai anh vẫn yêu tình yêu có em thôi đến suốt đời được chưa hát chơi vui thôi đó tại cũng không có hay tưởng, mà hát chơi vui thôi tưởng đó. hát không hay ai về hay không tưởng được chưa dạ được tài lẻ vậy được chưa dạ rất bên đây là rất là chăm cho nhà trai tôi chào hàng vậy thôi một là kiếm tiền giỏi hai là hát hay thử tài lẻ nhà gái có gì không mình có hát lại trả lại một bài em tị chứ để thôi mình quê đó <laughs> em sẽ hát tặng anh em một bài nhưng mà <laughs> thực sự là em hát không được hay thì mong bạn nam bên kia uh, <laughs> lắng nghe không cần hát hay chỉ hát bằng trái tim của mình thôi có nhiêu mình hát nhiêu Love in your eyes Sitting silent by my side Going on Holding hands Walking through the night Hold me up Hold me tight Lift me up to touch the sky Teaching me to love with heart Helping me open my mind I can fly I'm proud that I can fly to the best of mine to the end of the time. Believe me, I can fly. I'm proud that I can fly to the best of mine. The heaven in the sky. nghe cũng ngọt dễ trời thương ơi, trời giỡn dễ hoài. thương nãy giờ tôi vẫn chưa biết là cái anh bên kia là anh à, có cái cái cái nhu mẫu hình lý tưởng đúng, đúng không rồi tôi vẫn chưa biết mẫu hình lý tưởng cho bà mối biết coi có trùng khớp với bên kia không à, là một bạn nữ ờ, hiền à, hiện đại lệ phép mọi thứ và dễ thương chút xíu hơn được rồi dư với đánh giá của mai dư tôi thấy nãy giờ ổn định rồi đó, đó. khỏe rồi đó khỏe re mình đã thở phào nhẹ nhõm đúng rồi đã đã hợp nhau nhiều thứ dạ. lắm rồi bây giờ hỏi ý kiến bên nhà gái coi sao dạ nhà gái mình đi với ai cưng dạ em hôm nay em chỉ đi với một người bạn thân của em ừ bạn thân ha dạ em chào chú Yên Linh em chào chị Ngọc Lan thì lời đầu tiên thì em xin chúc mọi người năm mới an khang thành vượng em là bạn của mình theo nhận xét của em á em thấy bạn nam khá là hiền và thật thà em thấy là hai bạn là khá khá là hợp thì em cũng hy vọng là hai bạn có thể um, bấm nút và cho nhau một cái cơ hội để làm quen rồi cảm ơn à, mình đi với ai vậy dạ ngày hôm nay thì con đi với lại hai người em học cùng dạ em xin kính chào hai mc và kính chào quý khán giả có mặt trong phim trường ngày hôm nay em là hưng là bạn ờ, rất thân với anh đạt anh đạt thì có thể là hơi ít nói nhưng mà anh rất là mạnh mẽ và có bản lĩnh trong công việc cả hai cũng nhiều điểm tương đồng rất là hợp nhau và mong là cả hai cho nhau một cơ hội và dạ, cảm ơn cảm ơn nhà trai mình đã tìm hiểu nhau cảm nhận nhau qua cái hàng rào cùng nghe người thân góp ý rồi bây giờ là trực tiếp gặp nhau đúng coi nó làm sao mở, mở rào, rào. chào ờ, mình có món quà tặng cho bạn ngày hôm nay dạ em cảm ơn ờ, không biết là em có được mở không dạ, dạ được à, cứ mở thế ra. lịch sự chưa dạ được luôn dạ. đây à, đây là một cái hình tượng hai ông bà đang ngồi trên một chiếc xe mua cái này thì mình liên tưởng đến cái ý nghĩa đó chính là chúc cho bạn à, sẽ tìm được một người và sẽ cùng người đó à, đi trên con đường à, tình yêu và trên con đường hạnh phúc của mình à, bạn có hy vọng người đó là bạn không à, thì mình cũng ờ, rất là hy vọng điều đó câu hỏi hay <laughs> rất là hay luôn à, à mình cũng có một món quà muốn tặng bạn anh với em đi cho nó tình cổm đi <laughs> người ta chưa yêu bao giờ nên ừ, ta không biết đâu các bạn cuốn sách thì ừ. mình về chỗ ngồi đi mình sẽ nói ý nghĩa cuốn sách cho bạn nha trước khi đến chương trình mình không có biết là sở thích và tính cách của bạn như thế nào để lựa một cuốn quà cho phù hợp vì vậy là mình mua một cuốn sách đó là cũng là cái mong ước của mình là từ khi mà mình còn sinh viên mình muốn tìm một người bạn trai có thể là ngoài những cái thời gian là hai người cùng đi chơi à, cùng trò chuyện thì sẽ đặt ra cho cả hai những mục tiêu ví dụ như là học tiếng anh chẳng hạn mình hy vọng sau chương trình mình với bạn sẽ cùng đặt một mục tiêu và cả hai sẽ cùng phấn đấu đạt được nó à, thực sự mình ờ, cũng rất là nhát cũng không biết ờ, nói gì nhiều hết mình thấy bạn hát rất là hay hay là bạn có thể tặng mình với khán giả ở trường quay một bài hát nữa được à chắc chắn nắm tay nhau hát nào không có giỏi về mấy vấn đề này á, thì ngày hôm nay thì mình cũng sẽ tặng bạn với lại tất cả mọi người thêm một bài hát nữa anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó nhưng anh sẽ hứa anh yêu em thật nhiều yêu em không cần lý do thật ra là đó là hình ảnh mà tương lai các bạn sẽ đạt được mình cứ mong muốn như vậy đi rồi ngồi xuống đây nào dạ. à, bây giờ mình nói một chút xíu đi quan điểm về của đám cưới một ngày sớm nhất rồi tài chính về nhà ai giữ rồi bắt đầu từ bạn trai đi à, thế thì quan điểm vấn đề về hôn nhân thì à, mình cảm thấy là bây giờ mình vẫn còn rất là trẻ và à, công việc nó chưa ổn định lắm cũng chưa có nghĩ được đến hôn nhân khoảng phải có phải có một mục đích nào đó đúng rồi phải có mục tiêu mục tiêu em phải đặt ừ. ra thì em mới kiếm tiền được dạ vậy chắc khoảng 4 năm nữa chứ em thấy bạn nam chia sẻ cũng giống em á cũng thấy là cả hai còn rất là trẻ cần phải học hỏi và hoàn thiện bản thân nhiều hơn rồi khi nào thật ổn định thì mình sẽ nghĩ đến chuyện đó không sao cả rồi, quan điểm về kinh tế về nhà thì tiền bạc ai giữ? Tài chính thì mỗi người đi làm thì cũng có một cái khoản lương riêng thì mình có đó mình giữ và mình sẽ trích ra một khoản lương chung. À, còn vấn đề mà đưa tiền cho vợ thì cũng không thành vấn đề. Ừ. Đã, dạ, vợ mình mà đâu phải vợ ai đâu. Đúng, đúng rồi, mang tiền về cho vợ, mang tiền về cho vợ dạ, không thì phải đi ở đợ. Dạ. Không muốn ở đợ thì mang tiền về cho vợ. À. đi làm chứ đâu có lương. Nói rã họng từ qua tới giờ chứ đâu có đồng lương nào đâu có nhiêu đem về hết mang tiền về cho vợ vợ đưa tiền đi chợ <laughs> quan điểm là vậy cả hai đều đi làm thì cũng giống bạn nam là trích ra một khoản chung chi tiêu à, bạn nam nếu như mà đi cần đi ra ngoài nhiều thì cũng cần có một nguồn tài chính trong người em cũng không có muốn là giữ nhiều ờ, đủ để chi tiêu trong gia đình rồi bây giờ nãy giờ mình phân tích ra tất cả mọi thứ thấy cũng ổn rồi ha bây giờ à, chúng ta tiến hành bấm nút thôi các bạn cứ suy nghĩ thế nào các bạn làm theo nhịp đập trái tim của mình là được rồi ha cá nhân chị ngọc lan thì rất thích hai bạn bấm nút bởi vì hai bạn rất là đẹp đôi rất là dễ thương nào. hai để bạn còn rất là nhiều thời gian để tìm hiểu nhau nữa đưa tay đây chị ngọc lan hỗ trợ cho đã sẵn sàng sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ có quyết định và khi quyết định chúng ta phải có trách nhiệm với cái nút bấm của mình một ba hết thời gian bạn nam không bấm Tôi lý không do tại sao bạn nam không bấm thực sự là bạn nữ rất là dễ thương nhưng thực sự là con vẫn tim con vẫn chưa có được ừ, rung động hoặc là chưa có được cảm nhận đủ cái để mà mình tiến tới với một cái sự nghiêm túc đó là yeah. sự ừ. chân thành từ trong Đúng, tim con bạn trai rất là nghiêm túc trong chuyện đó dạ. thật ra khi ngồi ghế bạn với hòa các bạn đều nghiêm túc à, tôi thấy rằng bạn gái ở đây rất là tuyệt vời bạn ấy có cách hoạt ngôn cũng rất là tốt cách nói chuyện bạn ấy đi sâu vào lòng người luôn và gương mặt rất là hiền hậu có lẽ là bạn trai chưa thấy hợp với mình điều gì thôi nhưng với tôi tôi thấy bạn gái là tuyệt vời đấy không sao chúng ta còn ừ. rất là nhiều cơ hội bởi vì chúng ta còn quá trẻ mà đúng rồi tuổi của các bạn là cần phải được trải nghiệm không sao cả có thể khi xuống sân khấu các bạn ờ, làm bạn với nhau đúng chia rồi. sẻ với nhau trong công việc bởi vì cùng ngành với nhau đúng mà rồi. trước khi đến chương trình thì con cũng ấy là có mục tiêu là sẽ dù ấy thì con cũng sẽ bấm nút và cho bạn nam cơ hội thì nếu như bạn nam đã có cảm nhận về thì con rất là cảm ơn bạn nam vì bạn ấy rất là thật nói thật với cảm xúc của mình chứ không phải là bấm nút để rồi ờ, về và trao cho nhau những cái câu nói không có còn đúng như thực thực tế cho chương trình đã thể hiện thì con cũng rất là cảm ơn bạn Nam à, chúc bạn Nam sẽ thành công trong cái con đường sắp tới cảm ơn um, rất là nhiều rất văn minh